bắt buộc anh em phải luồn cái bộ quân vị không tang vào hay là cái đế hình cái bát hình vào nhưng bây giờ người khôn của khó rồi luồn những cái bộ bát hình hay là cái bộ vị không tang vào nó rất khó anh em nhá những cái ưu điểm và nhược điểm công nghệ 6.0 rồi nhà mình đã không ngừng cải tiến ra cái máy nhận diện B88 này với cái máy nhận diện B88 này anh em đi cho tôi một điểm cực kỳ quan trọng nhá anh em muốn bịp người ta không cần mang bát đĩa quân vị anh em có thể bịp được người ta anh em nhá anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy nhận diện B88 này thôi với cái máy nhận diện B88 này nó sẽ ghi nhớ tất cả các loại màu quân thăng long villa quân bài quân tú quân chắn đều được hết anh em đi chơi lưu nha quân và bát đĩa hoàn toàn là sai chín anh em chỉ cần ghi nhớ cái màu quân của nó vào cái máy này địa phương em chơi quân gì ghi nhớ vào nó nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản lẻ nó sẽ rung một cái sấp hai rung hai cái và thứ tử cũng rung luôn tại sao nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản như thế tí nữa tôi sẽ vào test thử cho anh em anh em lưu nhá cái máy này khoảng cách của nó ngồi là 3 mét ai làm cái ai sóc cái được anh em nhá cứ 3 mét nó sẽ nhận diện được nó sẽ tự hoạt động anh em nhá máy này á, thì dùng hoàn toàn một pin tiểu anh em biết pin tiểu rồi chơi ít nhất 5 bữa rửa tháng anh em nhá đây bật lên nó sẽ có tín hiệu để nó ghi nhận diện mỏ quân vị anh em nhá bát đĩa quân cán hoàn toàn là xanh chín bề test thử cho anh em nhá anh em mua hàng cầm bát đĩa quân vị của anh em đến thử hàng trực tiếp anh em nhá tránh phải mua phải những cơ sở không uy tín anh em nhá tiền mất ma em ạ bây giờ tôi địa phương tôi chơi là chơi con tú bây giờ tôi sẽ test thử luôn con tú còn đâu địa phương anh em chơi con gì thì anh em nhận diện trước ở nhà đi anh em đi nhá quân và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín nhá bây giờ tôi lấy một lá bất kỳ của sới này bây tôi sẽ biết là sới mình đã chơi con tú rồi mình mua hàng tạp hóa mua lên một cô tú giống hệt màu mình sẽ nhận diện màu lưng nhá thăng long villa đều như thế nhưng riêng con nó anh em phải bôi cao su lên và anh em nhận diện màu sóng lưng anh em nhá bây anh em chỉ cần đặt lên nó khoảng tầm 5 đến 10 giây nó sẽ rung lên một cái này anh em này thế là nó sẽ ghi nhớ màu mình sẽ ở nhà đây xong rồi cầm nguyên cái máy này đến cuộc chơi là anh em chiến thắng 100 bây giờ tôi sẽ cắt thử lá bài của sới để tôi test thun cho anh em nhé anh em nhé anh em đi ý này nhà mình à, có hai cơ sở bến xe mỹ đình và bến xe ra mắt anh em nào gần đâu cầm bát đĩa quân vị của anh em đến cửa hàng trực tiếp anh em nhé anh em đi ý này tôi kiểm chứng luôn cho anh em 100 quân cán bát đĩa hoàn toàn là xanh chín anh em nhé tí nữa tôi sẽ đập bát và đập đĩa cho anh em tôi quay clip ạ thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nghe và cảm nhận cái nội dung của nó như nào còn nó tí nữa tôi đúc vào người chỉ mình tôi biết thôi tứ tử nó không có màu nào tất nhiên nó sẽ không dung, anh em nhá còn nó ba đen hay ba trắng nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái sấp hai nó thiếu hai màu vị nó sẽ dùng hai cái ba đen hay ba trắng nó đều dùng một cái tứ tử thì không bao giờ dùng rồi tại sao nguyên lý hoạt động cực kỳ đơn giản như thế bây tôi vào kiểm chứng luôn tôi sắp thử luôn cho anh em hai ba tiếng bạc để anh em cảm nhận anh em nha. máy báo rung một rồi trong ba trong biết tất nhiên lẻ rồi đánh 100 triệu và lẻ mở này ba trắng này chồng quân chồng vị máy đều ra kết quả người có thể sai nhưng máy móc không bao giờ có thể sai được anh em nhá tiếp này máy báo dung hai rồi trong bát trong nghĩa tất nhiên số hai rồi đánh một tỷ mà số hai mở này không bỏ giờ chuyện xài anh em nhá qua vài tiếng bạc bây tôi sẽ đúc vào người để tôi kiểm chứng luôn cho anh em độ dung chỉ mình mình biết thôi người bên cạnh không thể biết được anh em nhá tiếp này máy báo không dung rồi chống ba trong kia tất nhiên là tứ tử rồi tôi đánh 200 triệu xe cô tứ tử mở này đánh sập luôn cả bảng vị anh em nhá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 cứ để 5 3 giây nó sẽ rung máy đã không rung tất nhiên là tứ tử rồi đánh cả 200 triệu vào senko đánh sập luôn cả bảo anh em này mở này không mở sai tứ tử trắng này anh em này tiếp này máy báo rung một rồi trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi mở này ba trắng này anh em này anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy nhận diện B88 này như nào rồi anh em mua hàng lưu ý nhá cầm ban đĩa quân vị của anh em đến thử hàng trực tiếp anh em nhá không chơi nữa anh em tắt máy đi bây giờ tôi sẽ kiểm chứng luôn cho anh em xé bát đập bát và xé quân cho anh em kiểm chứng luôn cho anh em 100 trăm là xanh chín anh em nhá nhà mình có hai cơ sở bên xe mới đều bên xe ra bát anh em là có nhu cầu alo trực tiếp mình số tại trên màn hình anh em nhá anh em này 100 trăm là xanh chín anh em nhá anh em này anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình số tại trên màn hình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 đó là cái máy nhận diện T100 này với cái máy nhận diện T100 này anh em lưu ý nhá ngày xưa muốn bịp người ta bắt buộc anh em phải luồn bát hoặc luồn đĩa hoặc luồn quân nhưng bây giờ công nghệ 4.0 rồi nhà tôi đã không ngừng cải tiến ra cái máy nhận diện T100 này tại sao tôi gọi là máy nhận diện T100 này bây giờ tôi sẽ vào thực tế và hướng dẫn cách sử dụng nó ra sao với cái máy này anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này duy nhất thôi quân vị bát đĩa hoàn toàn là sai chín anh em cũng có thể bịp người ta anh em nhá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 ví dụ đây là con tú của sới tí nữa tôi sẽ cắt thử luôn cho anh em anh em nhá và tôi biết là con tú là chỗ mình chơi nó có chơi con tú rồi mình sẽ nhận diện trước ở nhà cái màu con tú giống hệt cái màu của sới đi ví dụ thăng long hay villa anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi anh em đi nhá nhận diện là phải nhận diện cái màu lưng của nó thì nó mới ghi nhớ cái màu của nó anh em nhá ví dụ thăng long villa anh em phải nhận diện màu lưng hay con tú phải như thế anh em nhá đầu tiên là anh em sẽ khởi động máy lên anh em nhá khởi động máy lên để những cái tia cực tím của máy nó phát ra anh em nhá nó sẽ nhận diện bây giờ tôi sẽ đặt lên nó khoảng tầm 5 7 giây nó sẽ rung lên là sẽ ghi nhớ cái màu quân của tú rồi cái máy này nó đã ghi nhớ cái màu quân của tú rồi anh em nhá coi như cái lá bài này nó mất tác dụng đây là cái lá bài xanh chín của sới đi hay là quân villa quân năng long đều hết bây tôi sẽ cắt thử và tôi test thử cho anh em anh em nhá anh em lưu nhá bây trên thị trường ạ có rất nhiều cơ sở bán những cái máy kém chất lượng anh em hãy đến những cơ sở uy tín mà mua hàng nhà mình có hai cơ sở bến xe mỹ đình hoặc bến xe ra mắt anh em nào còn đâu mang bát đĩa quần cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá tôi quay video tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nghe và cảm nhận còn nó tí nữa tôi đúc vào người chỉ mình tôi biết đâu anh em nhá tứ tử không màu nào nó sẽ không thu được nó sẽ không rung lên ba đen hay ba trắng nó thu thiếu một màu nó sẽ rung một cái sấp hai thu thiếu hai màu nó sẽ rung hai cái ba đen lên ba trắng đều rung một cái tứ tử thì không bao giờ rung rồi anh em nhìn nhá bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín rồi Mời tôi test thử luôn cho anh em vài ba tiếng bạc này anh em này anh em nhìn nhá cứ khoảng cách từ hai mét rớt về đụng đâu được dung chỉ mình mình biết thôi người cạnh không thể biết được máy báo dung một cái rồi tất nhiên là thu thiếu một mẩu vị đánh 500 triệu và lẻ mở này không mở rồi chuyện sai anh em nhá ba đen này anh em này tiếp này máy báo cũng dùng rồi tất nhiên là tứ tử rồi không biết tứ tử đen tứ tử trắng đánh 200 triệu vào sen cô mở này tứ tử đen này anh em này đánh sập luôn cả bảo vị anh em nhá tiếp này